Farithon Active, sức mạnh giành chiến thắng. tại sao mình ờ, mình ờ, chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình ờ, mình có bắt tận tay dây tận mặt không hay là mình Sao mà bắt được? Đoạn không dạ, đoán được nhưng mà em cảm nhận. kia. À, dạ. Đây là hỏi tới ông mà. À, nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt bớt nói xíu, mình về chừng nó sẽ hay hơn. Em tên là Nguyễn Trường Lưu, năm 1994 Em à, hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình à. dạ, đồng, đồng nghiệp với anh Vậy đồng nghiệp của anh đó Mà em mới vô nghề thôi ừ. Dạ em à, đến từ à, tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh Bên đó giới thiệu đi đàn gái coi sao nào Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tiền, năm nay em 25 tuổi ạ à. Dạ hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ à bên kia là tuyền bên đây là lưu dạ Đúng rồi. hôm trước anh có là mai cặp bên kia là lưu bên đây là manh ừ, ấy vậy vậy có không có có, có hả nguyễn thị manh thiệt <laughs> bên kia là trần văn lưu chà hai chồng rồi kết rồi hợp có dính không cặp đó đi xa rồi à tuyền em em nói về về cái ờ, ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè ai giả cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết ừ. làm việc nhà, ừ. ừ. biết lắng nghe, chia sẻ này kia. Ừ. Khuyết điểm của em là hơi cũng hơi lề lề, chậm chạp, chạp đúng không? Rồi còn bạn Nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái Còn người khác không có nghe hả? Nhiều hơn con gái thì em chịu khó nghe hơn tí xíu Thôi. dạ. ơi <laughs> Em ít nói lắm, vì người ta nói em thì em chịu nghe Và em nói về tài lẻ thì em ờ, có hát hò xíu em máu nghệ sĩ lắm máu nghệ thuật lắm còn à, lên sân khấu thì nó tới đâu thì hay tới đó khuyết điểm là gì hình như là không được cao lắm hơi thấp nhẹ xíu em miền quảng nam á vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu dạ em thấy em đâu nông dân gì đâu không em mặc đồ trọng hơn anh mặc đó. đồ là mình gọn gàng vậy thôi chứ còn em là cái chất em nó nó vậy á nó nó mộc mộc gì đó nó bọc trực rồi à, <laughs> bây giờ mình nói chút xíu về à, tình duyên bên à, nhà gái cái nào À dạ em trải qua hai mối tình à Mối tình cũng gần đây nhất là cũng <laughs> cách đây một năm rồi chị Rồi tại sao mình ờ, mình ờ, chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng mình ờ, mình có bắt tận tay dây tận mặt không hay là mình sao mà bắt được đoạn không đoán được nhưng mà em cảm nhận cái ông kia à, dạ đây là hỏi tới ông mà ông ngồi dạ. yên đó đừng để nhà gái phiền lòng nha đúng dạ. rồi không cho đem bên, cô dâu về đâu đó bên đó thấy một người đẹp rồi không biết người kia đẹp không đẹp chắc không chị thư bao đẹp profile của em gửi về chương trình đó thì có ghi là lý do mà mà mình mình vẫn là ế bị tỏ tình mà sến quá không thích có dạ, không? Cũng vấn có. đề đó là gì dạ từ vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá lố quá đó nha Coi <laughs> lố nha. quá đó nha ngồi thục vô ơi bạn này bên này hỏi chào em dạ chào chị ừ, giờ mình mặt đối mặt nè lanh quá trời lanh à có kịp nói đâu tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh linh luôn rồi tình dạ. trường sao kể nghe nè em cũng à, hai mối tình hai mối tình hình như là mối tình thứ hai là cũng cách đó khoảng đó một năm ừ sao dạ. chia tay tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao cũng có khả năng là có một cái lý do là xa vì em mới giàu sau đó em vào sài gòn à tức là tới thời điểm này thì em vào sài gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi dạ hai năm sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa bản thân em ngoại hình là em không có đẹp rồi nè thành ra là em sẽ bù đắp lại ở thôi vì đặt khiêm tốn giả bộ nói ngoại hình không đẹp giả bộ giả bộ hạ hạ xuống chứ chị nhìn đang khen hay đang chửi em vậy không cái này chị nghiêm túc chị hết sức là thẳng thắn nhìn vào ngoại hình của em hết sức là sáng sủa biết cách ăn mặc biết cách phối đồ mix màu ok có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu ờ, tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập bập bập nhưng mà biết tại sao em rớt là bập không dạ không ạ à. tại vô em nói hào hào, người ta người ta cho em rớt có em cái, cái xin đâu dám nói đâu em dạ. ruột rè lắm mặt này có lăng nhăng không ai à, dám nói trời <laughs> cái bây giờ mà em... mối khai thác uh, rất nhiều thứ nè em trai bình tĩnh dạ. rồi để xem đàn gái coi chào em linh ờ, chào em gái em nghe anh, ờ, uh, bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào bạn ấy nói nhiều quá hơi lăng bởi vì mc mà à, đôi khi cũng bù qua giùm em ừ. <laughs> em cũng hơi nói ít ghét tật xấu của người đàn ông gì thuốc ạ à. thuốc không có rồi nhậu ít lắm thì ít nhậu lắm nhậu xong đâu nói được đâu ừ. không gọn gàng ừ, không gọn gàng dạ em uh, thích người đàn ông như thế nào cao mét sáu à? đừng hỏi lại um, gọn gàng sạch sẽ à gọn gàng đẹp trai hơi điềm đạm một xíu ạ à. em dạ. dễ thương á à, dạ không nói điềm đạm bình tĩnh lại cho anh nha dạ rồi nãy chị thư nói hỏi thì em nói thôi em trai đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ với lại à có mẹ hả dạ. à, lưu là con thứ mấy trong nhà cô lưu là con út rồi cô thấy ờ, con dâu tương lai bên kia thế nào nè dạ, dạ thằng à. bé cũng dễ thương bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè <laughs> cô đó về, làm dâu với mình hợp không cô to ờ, hơn hơi đứa ăn thôi nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó ừ. bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm à cô ơi vậy là mình bay từ ngoài đà nẵng vô đây luôn hả bay từ ở quảng nam chưa? đi máy bay gió đát lắm nhưng mà vì vì con tôi phải đi rồi chứ dạ, trời bữa nay trúng lễ dạ trúng lễ rồi. giá giá vé gấp đôi đó dạ ừ. ở ngoài đó ngoài quảng nam cô có coi chương trình bạn của hẹn hò không có nhưng mà ít dạ ừ. con mở em mở cho mẹ coi mấy lần gần đây giờ mẹ coi trực tiếp ngồi im đó để nghe mẹ nói dạ cô chú ở nhà ờ, làm gì cô làm công tác xã hội công tác xã hội hả cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á mẹ em mà đẹp lắm ba con em cũng điển trai lắm mà lùn với <laughs> em ba trời ơi cưng lên hỏi... sóng cưng dạch mặt ba cưng vậy để chị để lên quên quên em quên để Ông ba tại... biết chứ đó ở nhà ở nhà hay giỡn với ba lắm rồi Thành ra, lúc lúc nào giỡn thì giỡn dạ lúc nào mình điềm tĩnh phải điềm tĩnh nha dạ dạ em hơi quá ngồi im rồi bây giờ mình à, gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ à, cô... Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh và cô Nam Thư à, Em là em họ của chị Hạnh Tuyền theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều bù do cái tính ít nói của chị à, chị của em thì hiền hiền lắm nhát nữa nên là trước giờ không có anh nào <laughs> cua nổi chị em á nhát lắm Chào hai vị MC chào bạn trai. Mình tên Sơn à, là đồng nghiệp của bé Tuyền. À, nếu mà đánh giá thì có gì à, quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt bớt nói xíu. Mình về chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? đầu đi hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện cũng có duyên khi gặp trên chương trình thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này mình sẽ cũng sẽ hát một bài tặng bạn mình cũng món quà tặng bạn cảm ơn bạn có biết ý nghĩa của cây đó là gì không cây à, cây này là cây à, kim tiền đúng không em dạ đúng rồi dạ không. đúng rồi cây là may mắn này kia cùng tên với à, bạn này à không đây là cái kim tiền còn bạn tên hạnh tuyền nó cũng tiền tiền tuyền tuyền hả à tuyền tuyền à bên kia tiền hả à sao nhỉ cái kim tiền này là mang đến sự may mắn và thành công mà cái này nó đồng nghĩa <laughs> tên, tên kim tuyền nó giống tên của mình cảm ơn cảm ơn tiền à, cái cây này á biết chơi không không bạn có thể à, chỉ mình chơi được dạ chị luôn ha những người mà chơi được đàn á nghe thì có vẻ như là nghệ sĩ nhưng mà phải rất là điềm đạm mới chơi được ừ, nhưng okay. bạn cũng bạn chơi đủ nhưng mà không? không có kim đàn đâu đủ tỉnh không giờ bạn cầm nha quạt theo mình nha tay phải đâu cho ta lên hai ba trúng trúng mạnh mẽ lên thoải mái lên tỉnh tỉnh cái đầu phải tỉnh hai ba cái gì vậy quạt chứ phải tao móc từ từ nha bình tĩnh nha không có gì cả bạn làm như mình đánh cái cánh tay như nè hai ba một hai ba bốn ok cứ về nha tập nha tập một tuần như vậy rồi sau đó ra qua cặp mình mình sẽ chỉ tay trái sau ok tay phải nhớ chưa yeah. Dạ. rồi bé tiền ngồi đi bé có thể hát bằng bạn gái vâng bài hát được mang tên hoặc là em chia anh rồi con gái đang ngồi đó sao tôi nhìn không thấy có một chàng thanh niên hát về người con gái mong là sẽ biết được mặt nàng tò mò tò mò em là ai tò mò tò mò em thích tôi không tò mò tò mò mò em đang nghe gì thế chắc là em cũng đang do dự bây giờ phải làm sao chắc phải nhờ anh linh sang bên đó ngõ lời dùm tôi với nói rằng em tên lưu đẹp trai nhưng không cao rất chịu khó chăm lo gia đình là một thằng đàn ông không dài gai, là một thằng đàn ông rất ga lăng vậy là đủ để em về đôi anh chưa chắc là em đã mỉm cười rồi la la la la la la la la la la la la la la la la la mong xa chúng ta sẽ là của nhau trước là em cũng đã mỉm cười hình như em đã mỉm cười rồi hoặc là em đã chê anh rồi chị chỉ em bí kíp đi cô gái tới thích cô nào đừng nói gì hết móc đàn ra đàn hát đứng lên về là Hay được quá <laughs> anh định nói câu đó chào tuyên ai sắm bộ đồ cho vậy thiệt đáng khen nó đều đẹp mình tự sắm hay là người thân sắm mình tự sắm ạ ồ cũng có gu thẩm mỹ ha là đôi giày là đi đôi với bộ đồ luôn ha đúng rồi à, hôm sau ông cái thằng này nó tù đô dữ gì ta bây giờ cưng ơi mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao sao sao rồi tính yêu đương sao tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này à chào tuyên à, tuyền có câu hỏi gì cho lưu không ờ, bạn thấy mình sao <laughs> hay lắm à, xin xinh lắm làm à, kế toán đúng rồi làm bao nhiêu lâu rồi ừ, làm hơn năm á trước đó mình làm gì ta trước đó là mình đi, đi học, học đi, đi học. học à rồi cái, cái mình có thích cái nghề kế toán không thích mình mới học chứ thích cái gì ở nghề kế toán mình có thể chia sẻ một tí xíu không à mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng à không, không phải, nha ý là... là bạn muốn hẹn hò bây giờ mình phải yêu đương sao Hết bây giờ rồi. anh tạm ngưng mình đàn trai đúng rồi đàn gái em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này dạ em thấy anh nói nhiều anh cũng vui anh hát hay nữa ừ dễ thương dễ thương em là người quyết định hết trong cuộc chơi này em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha không cho anh này nói nữa dạ giờ em lấn sân rồi <laughs> cái gì mà mất sáu lăm có có cần thiết không bà Vì hỏi đi lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa mình có vậy độ thiệt rồi bạn, bạn hỏi đi bạn biết làm việc nhà không Đấy hỏi mẹ Mẹ là người chứng kiến tất cả Mình là út trong nhà mà như con gái trong nhà vậy Từ khi à, đi Sài Gòn á Mẹ nhớ lắm là tại không ai rửa chén giùm <laughs> Ý là mình cũng ừ, có làm đứa. Nếu ví dụ mình làm việc này thì mình làm việc kia Có thể chia sẻ lẫn nhau À là ý là có gì làm giùm ha không ý là chia sẻ đúng rồi đúng rồi không mình rất là rõ ràng về cái vấn đề đó mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này nam phải làm kia đôi lúc mình rất ít nói thực sự là như vậy không phải là nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi con gái mà ít nói như bạn hiền hiền như bạn á thì à, mình nó nó nó thuộc cái tiếp người mà mình thích nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là là thích mình nhiều lúc mình lên mình không, mình cũng hơi bị run mình, mình, mình không có dám nói những điều sáng xúa nhưng mà à, nếu mà nói thích hay không thì có rồi, hết thời gian Không cho bạn nói luôn Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình à, Nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là à, đó không phải là ờ, người mà mình tìm kiếm, không sao Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được Nha, thời gian bắt đầu nha 3 2 1 Hết thời gian Thôi Có bóng mà Có bóng mà